Ở bài hôm nay là bài có tên gọi là dòng điện xoay chiều Và ở phần đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 Đó là chúng ta tìm hiểu xem chiều của dòng điện cảm ứng như thế nào Thứ nhất chúng ta quay trở về cái thí nghiệm mà như chúng ta đang làm ở cái bài số 3132 Chúng ta cùng làm những thí nghiệm tương tự Thí nghiệm của chúng ta rất đơn giản thôi Gồm có một nam châm, cuộn dây, hai bóng đèn led và một số dây dẫn có hai đèn led này được mắc song song và ngược chiều với nhau. Và đặc điểm của đèn led thì như thầy nói ở những bài trước đó là đờ, mỗi đèn chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều và khi nào có dòng điện qua nó thì lúc này nó mới sáng. Mới sáng. Và chúng ta cùng nhau quan sát lại cái thí nghiệm mà ờ, xảy ra ở lần trước khi đưa nam châm lại gần cũng như ra xa. Trước tiên, chúng ta đưa nam châm lại gần. Nào. Thì rõ ràng trường hợp này là bóng đèn led này sáng và như vậy thì trong trường hợp này uh, thì dòng điện cảm ứng có chiều là dương đi vào đây. Âm đi ra đây và bóng đèn này không sáng bởi vì lúc này âm gắn với đầu này của nó, đầu dương của nó nên đèn này không sáng. Và trong trường hợp mà nam châm để đứng im thì ta thấy rằng là cũng không có bóng nào sáng cả. Như vậy không có dòng điện cảm ứng. Đấy. Bây giờ chúng ta di chuyển nam châm ra xa cuộn dây thì đến lượt bóng đèn này sáng bóng đèn này sáng. Và như vậy bóng đèn này không sáng, bóng đèn này sáng. Như vậy